ไปเป็น chứ tông bia đai chứ khổ chứ không nhạc đấy nông mà canh không sang thì đi đi chưa đi chưa có bởi vì lời tông ở biển miền bắc bảo vệ thái thế vì bao hồn amazing.